Ờ, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nam Phong Ngày hôm nay thì tiếp tục với chuyên mục nhà đẹp, nhà phố tại khu vực Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Nam Phong đang có mặt tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để chia sẻ với mọi người về một căn nhà có kết cấu là một trệt một đầu được xây dựng theo dạng là full house và đạt tiêu chuẩn 5 sao thưa các anh chị Và bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong căn nhà và sẽ cùng chia sẻ với mọi người về căn nhà đạt tiêu chuẩn 5 sao trên à, địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một Thì à, hiện tại thì tôi đang đứng ở trên lòng đường Đường này thì đang có cái tiết diện mặt đường là 5m Và căn nhà có diện tích đất là 5m rưỡi x 17m Và được xây dựng với công năng sử dụng Gồm có là một sân xe hơi, một phòng khách và 3 phòng ngủ Rồi ờ, bây giờ xin mời mọi người cùng vào bên trong Cùng à, khám phá, cùng tham quan căn nhà à, Thưa các anh chị là Căn nhà này thì nó có những cái điểm khác biệt so với những căn nhà trước đây mà Phong đã từng review, từng giới thiệu với các anh chị ở đây thì à, anh chị có thể thấy rằng chúng ta có một cái không gian của khu vực phần sân Không khác gì một cái công viên thưa các anh chị Đấy Ở đây thì chúng ta có những cây xanh, những tiểu cảnh Nó mang lại sự xanh tươi cho căn nhà Ở bên tay phải của Phong đó chính là những cái à, à, rặng tre, rặng trúc Nó mang lại sự xanh tươi và à, mỗi khi mà Phong qua căn nhà này Thì cảm nhận được cái à, tình quê hương, sự yêu thương từ những miền quê của đất nước chúng ta mà Phong đã từng đi qua rất là tuyệt vời phải không anh chị riêng cái vườn trúc này nó đã ăn điểm rồi rồi bên này là chúng ta có những cái vườn cây à, những cái cây cảnh rất là tuyệt vời ở đây thì à, chúng ta có những cây xanh rất là đẹp thưa các anh chị Đấy, phía dưới thì được trồng những cái cỏ và cái nền ở đây nền sân này thì chúng tôi sử dụng những phiến đá nguyên khối để tạo lên một cái à, vẻ tự nhiên cũng như là một cái vẻ đẹp sang trọng đặc biệt cho căn nhà rồi ở đây là cái mặt tiền phía ngoài của căn nhà thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây đơn vị à, thiết kế và đơn vị thi công sử dụng cái dạng hình vuông hình hộp nó mang đến sự khỏe khoắn sự vững chãi cho một căn nhà đồng thời thì được tô điểm thêm những cái họa tiết và những cái màu sắc riêng biệt khác nhau ví dụ như là về phần cửa là chúng tôi à, sử dụng đây đây là cửa chính cửa chính thì chúng tôi sử dụng là khung viền bằng nhôm sinh pha và cửa sổ cũng y chang như vậy còn là cánh cửa đây chúng tôi sử dụng là kính cường lực à, 7 ly rất là dày và rất chắc chắn ở bên trên thì chúng tôi à, sử dụng là à, gỗ công nghiệp để tạo lên cái sự sang trọng cho căn nhà rồi xin mời các bạn cùng vào bên trong cùng khám phá bên à, phần nội thất bên trong của căn nhà à, đây thưa các anh chị đây chính là không gian của cái phần nội thất khu vực phòng khách đấy ở đây thì à, như hồi nãy mình có chia sẻ với mọi người Đó chính là cái không gian và toàn bộ cái hệ thống nội thất bên trong căn nhà này Thì được đơn vị chúng tôi sử dụng và được thiết kế cũng như là trang bị rất là hiện đại và đặc biệt nó đạt được cái tiêu chuẩn là một căn nhà tiêu chuẩn 5 sao thưa các anh chị và các bạn có thể thấy rằng là toàn bộ nội thất như từ phòng khách cho đến phòng bếp đều là được trang bị những cái nội thất rất là cao cấp ở đây thì à, chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái trang thiết bị cao cấp bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho mọi người chi tiết từng cái trang thiết bị một trong căn nhà này à, mỗi một căn nhà thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt khác nhau tuy nhiên ngày hôm nay thì căn nhà này nó hội tụ rất nhiều những cái yếu tố cũng như là rất nhiều những cái đặc điểm nó mang đến cho một căn nhà sang trọng thưa các anh chị rồi xin mời các bạn cùng khám phá ở đây là về khu vực phòng khách thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống giá sách chúng tôi tận dụng ở phía dưới gầm cầu thang và nó tạo lên cho căn nhà có một cái à, không gian rất là rộng của khu vực phòng khách ở đây là hệ thống camera xung quanh căn nhà và anh chị có thể thấy rằng là an ninh đã được đảm bảo đây là khu vực phần sân này phần sân này phòng khách này rồi à, cầu thang của lầu 1 này giếng trời này đảm bảo an toàn cho căn nhà thưa các anh chị đó rồi phía bên này đó chính là không gian của khu vực phòng bếp đấy ở đây thì à, riêng cái khu vực phòng bếp này được sử dụng đó là vật liệu cao cấp rất là sang trọng rất là đẳng cấp anh chị có thể thấy rằng là chúng ta có những cái màu gỗ được sơn phủ màu trắng rất là đẹp đấy cửa là cửa hít đóng tự động đóng nhẹ nhàng chứ không phải là cái loại đóng phịch cắt vào ở đây là chúng ta sẽ có một cái máy hút mùi thương hiệu à, Electrolux đấy còn phía dưới này chúng ta có cái bếp từ sử dụng thương hiệu là Takashi đấy rất nhiều những cái ngăn tủ ở phía dưới và kể cả là nò vi sóng cũng đã được trang bị đầy đủ ngày hôm nay thì Nam Phong quay lại cái căn nhà này cũng như là những căn nhà trên kênh bất động sản của Nam Phong để chia sẻ cho các anh chị mong muốn rằng hỗ trợ cho anh chị trong quá trình chúng ta đi tìm kiếm cũng như là đi xem những căn nhà trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương giúp anh chị giảm thiểu đi quá trình thời gian chúng ta tìm kiếm cũng như là phải đi xem những căn nhà thì xin các anh chị hãy xem trước cái clip này của Lam Phong hãy để lại những lời bình luận ở phía bên dưới nếu như có ý kiến về nội thất căn nhà về kiểu dáng thiết kế của căn nhà hay có ý định mua căn nhà này thì các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới đơn vị chúng tôi sẽ cho người liên hệ với anh chị trong thời gian sớm nhất rồi tiếp tục với không gian của khu vực phòng bếp thì xin mời các anh chị cùng khám phá về không gian bếp ở đây thì như hồi nãy tôi có nói là tất cả những cái tủ này là những cái tủ để đồ và chúng ta sẽ được trang bị cái hệ thống là cửa hít rất là tuyệt vời và đây chúng ta có một cái chạn bát vô cùng tuyệt vời đó với cái thiết kế cũng như là với những cái trang thiết bị vô cùng là hiện đại đây hệ thống giá để chén bát và khi chúng ta rửa chén bát xong chúng ta kéo xuống để chén bát xong chúng ta thả đưa nó lên đó rất là nhẹ nhàng rất tuyệt vời và cái này cũng như vậy đóng xuống mình kéo mạnh tay xuống đấy không có tiếng động nào cả rồi bàn bếp thì được sử dụng là đá hoa cương với à, chiều dài là dày là 5 cm rất là chắc chắn ở đây thì cũng được trang bị một cái tủ lạnh thương hiệu Sharp này rất rộng rãi thưa các anh chị ngăn trên và ngăn dưới đó rất là tuyệt vời ok rồi vừa rồi đó chính là quang cảnh của phòng khách và phòng bếp thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các anh chị về không gian của phòng ngủ rồi xin mời À, thưa các bạn đây chính là không gian của cái phòng ngủ thứ nhất của căn nhà nằm ở phía dưới lầu trệt một căn nhà mà được trang bị một cái phòng ngủ ở phía dưới lầu trệt nó rất là phù hợp cho các à, vị phụ huynh lớn tuổi của gia đình nhà chúng ta và để đảm bảo cho vị phụ huynh của chúng ta không phải trèo cầu thang quá nhiều thì phòng ngủ ở phía dưới lầu trệt đó là một điều vô cùng tuyệt vời ở đây thì về cửa phòng ngủ như các anh chị có thể thấy rằng là sơ qua là đơn vị chúng tôi sử dụng là cửa gỗ đấy và khóa cửa cũng rất chắc chắn rồi xin mời các anh chị cùng vào đây chúng ta cùng tham quan cái khu vực phòng ngủ ở đây là không gian của khu vực phòng ngủ thưa các anh chị ở đây phòng ngủ này thì nó có diện tích khoảng chừng 4 à, nhân với 4 16 mét vuông và đã được bên đơn vị chúng tôi trang bị hệ thống giường đấy lệm chăn ga gối đệm là đầy đủ ở trên tường được treo một bức tranh tạo lên sự thanh lịch cho gian phòng ở phía này chúng tôi có một cái à, bàn trang điểm cho các anh chị đây là cái bàn trang điểm đấy và chúng tôi có những cuốn sách mang ý nghĩa rất là tuyệt vời hạt giống tâm hồn cho những câu chuyện về cuộc sống vô cùng tuyệt vời thưa các anh chị nếu như có ý kiến hãy để lại comment ở phía bên dưới rồi ở đây giới thiệu với anh chị đây là một cái gương trang điểm vô cùng tuyệt vời và cái gương trang điểm này có một điều rất đặc biệt chúng ta có thêm cái hệ thống đèn ở phía bên trong nó tạo lên một cái vẻ sang trọng cho căn phòng ngủ này và khi chúng ta trang điểm không cần phải có quá nhiều ánh đèn khi ông xã mình còn đang nằm ngủ thì các bạn có thể trang điểm bằng cái đèn này rất là nhẹ nhàng ánh sáng rất là nhẹ nhàng đó rất tuyệt vời điện cảm ứng nha anh chị đó rất tuyệt vời ok bên này chúng tôi có một cái à, hệ thống tủ quần áo đây bên này chúng tôi có một hệ thống tủ quần áo được sử dụng đó là cửa dạng cánh lùa những căn nhà bên à, đất nước Nhật Bản mà tôi từng được biết đến thì họ sử dụng cái hệ thống cửa lùa này rất nhiều nó tạo lên một cái không gian thoải mái và rất rộng cho căn nhà thưa các anh chị đó đây là chính là hệ thống cửa lùa đấy ở bên trên thì chúng tôi có um, máy điều hòa sáp à, phòng này thì à, 16 mét vuông thì chúng tôi sử dụng là à, máy một ngựa cho các anh chị rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía cuối này chúng ta sẽ còn một cái phòng ngủ à quên phòng vệ sinh xin mời các anh chị đây cửa phòng vệ sinh thì à, chúng tôi sử dụng cũng là cửa nhôm sinh pha và sử dụng kính cường lực đây là khu vực giếng trời ở bên trên này chúng tôi có một cái giếng trời lấy ánh sáng cho cái khu vực à, phía cuối ở căn nhà còn phía này chúng tôi có một cái à, sử dụng làm khu vực nhà vệ sinh đây là nhà vệ sinh cho các anh chị bên trong này chúng ta sẽ có một cái phòng tắm và với uh, cửa lùa rất là tuyệt vời còn uh, hệ thống à, lavabo và bồn cầu thì sử dụng là Covesi một thương hiệu uh, cao cấp Đấy, ở đây cũng có một cái máy giặt để phục vụ cho gia đình nhà chúng ta ok Hồi vừa rồi là Nam Phong đã giới thiệu với các anh chị về cái không gian của lầu 1 của căn nhà này thì gồm có phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ cũng như là nhà vệ sinh ở phía cuối. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên để chia sẻ với các anh chị về không gian của tầng trên của căn nhà thưa các anh chị. À, về cầu thang Về cầu thang thì chúng tôi sử dụng đó chính là tay vịn bằng gỗ và sử dụng vách kính cường lực tạo lên cái sự chắc chắn cũng như là tạo lên cái vẻ mỹ quan cho khu vực căn nhà này à, Nền cầu thang thì được sử dụng là đá hoa cương và đơn vị chúng tôi cũng sử dụng là màu trắng Thì à, như từ đầu đến cuối cái video này anh chị coi từ nãy đến giờ thì chúng ta đều thấy rằng là căn nhà này đang được sử dụng tông màu chủ đạo là màu trắng Nó tạo nên sự thanh khiết, sự thanh lịch và sự sang trọng đẳng cấp cho căn nhà Rồi xin mời các anh chị cùng đi lên trên À, thưa các anh chị, tôi đã lên đến trên lầu 1 à, của căn nhà. Ở trên lầu 1 này thì à, bên phía tay trái này của tôi là sẽ có một cái hệ thống CV điện riêng cho cái tầng 1 này đó tôi vừa ngắt điện đi và bật điện lên đó hệ thống điện là chúng ta sẽ được riêng biệt tầng dưới và tầng trên khác nhau thưa các anh chị ở phía đằng à, này đó chính là mặt trước của căn nhà thì anh chị thấy rằng là cái hành lang này sẽ dẫn ra phía đằng trước và phía trước kia đơn vị chúng tôi có sử dụng một cái à, không gian để chúng ta có thể làm khu vực phòng thờ thưa các anh chị đây là không gian của khu vực phòng thờ đấy thì khu vực phòng thờ nó sẽ được lối liền với lại cửa trước của căn nhà ở trên lầu 1 đây cái này đây là chúng tôi sử dụng là hệ thống rèm có hai lớp lớp trắng trong này che bớt đi một phần ánh sáng và chúng ta cần kín hơn chúng ta sẽ đóng cái rèm này lại Đấy, rất là tuyệt vời rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía đằng sau kia bây giờ chúng tôi sẽ đi ra phía đằng sau và chia sẻ với anh chị về hai phòng ngủ ở phía sau của căn nhà đây đây là một phòng ngủ đấy nằm ở chính giữa của căn nhà rồi xin mời các bạn cùng vào tham quan phòng ngủ này à, phòng ngủ này thì cũng đã được trang bị rất là nhiều những cái à, trang thiết bị như mình vừa nói ở bên này thì chúng ta cũng có hệ thống tủ đấy và tủ bên này thì nó cũng có một điều nó khác với lại cái tủ ở phía dưới à, phòng ở dưới lầu 1 tủ bên này thì chúng tôi sử dụng hệ thống cửa cánh đấy mỗi một cái phòng và mỗi một cái tủ thì à, chúng tôi sẽ sử dụng những cái trang thiết bị nó khác đi một chút để tạo nên cái vẻ riêng biệt cho từng phòng một thưa các anh chị đấy đây là những cái cửa tủ thì nó đều à, cái này đều được mở ra như vậy chúng ta sẽ có tủ phía trên và tủ phía dưới và chúng ta sẽ có một cái ngăn ở đây để chúng ta để đồ bên này thì à, chúng tôi cũng có cái hệ thống gương để à, trang điểm giống như là cái phía dưới nầu chẹt thì các anh chị cũng cảm ứng bấm vào đây là điện nó lên này đấy tắt này rồi ok rồi đó là cái không gian của phòng ngủ à, thứ hai của căn nhà phòng ngủ này nằm ở chính giữa của căn nhà nha anh chị bên này sẽ có một cái phòng thờ và bên này chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa rồi xin mời các anh chị cùng à, tham quan bên này ở đây thưa các anh chị đây chính là cái phòng ngủ thứ ba ở căn nhà thì à, tôi có nói với các anh chị rằng là căn nhà này chúng tôi xây dựng và sử dụng trang thiết bị như một căn khách sạn 5 sao ở đây là chúng ta sẽ có cái mắt tất cả các cái phòng ngủ của chúng tôi đều có cái mắt này để chúng ta có thể nhìn từ bên trong ra và người ngoài không nhìn vào được đó đó là một điểm rất là lý tưởng rồi xin mời Đây. Đấy. không gian à, phòng ngủ thứ ba của căn nhà rất là rộng rãi thưa các anh chị à, tối đa diện tích là 5 mét rưỡi và chiều rộng 4 mét 20 mét cho vuông cho khu vực phòng ngủ này và chúng ta sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh ở phía trong này Đấy, ở đây thì cũng đã được trang bị hệ thống giường đấy hệ thống giường thưa anh chị đây đấy, lab ground bed rất tuyệt vời thưa các anh chị rồi bên này là phòng ngủ thì à, căn nhà này toàn bộ từ đằng trước ra đằng sau thì đều có những điểm khác biệt khác nhau từng phòng một tuy nhiên là trên clip trên video thì sẽ không thể nào diễn tả hết cho các anh chị về sự tuyệt vời của căn nhà thì mong rằng anh chị xem qua clip này và chúng ta hãy đặt một cuộc hẹn cho Nam Phong hãy đặt một cuộc hẹn bằng comment ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ cùng nhau đến đây và cùng nhau trải nghiệm căn nhà 5 sao này thưa các anh chị đó ở đây chúng ta sẽ có một cái cửa sổ thông ra khu vực giếng trời nha anh chị đấy, đấy ánh sáng cho khu vực phòng khách phòng, à, phòng bếp ở trên này rồi đây cũng là một cái gương giống như là những cái phòng kia cũng cảm ứng đấy mỗi một phòng ngủ thì đều được trang bị máy lạnh và tivi đây tivi đây anh chị nãy giờ chưa giới thiệu với anh chị về tivi nào nhưng mà chúng ta sẽ có tivi ở đây hoàn chỉnh luôn đấy rồi cuối cùng xin mời các anh chị cùng tham quan cái khu vực nhà vệ sinh đây cũng là một không gian rất là tuyệt vời và nó cũng tương tự như là cái à, nhà vệ sinh ở phía dưới chúng ta cũng có hệ thống gương điện ở đây hết Đó, rất tuyệt vời Rồi ờ, thưa các anh chị, vừa rồi là Nam Phong đã chia sẻ với các anh chị về toàn cảnh căn nhà một trệt một đầu được thiết kế dạng 5 sao thưa các anh chị. À, anh chị nếu có ý kiến về căn nhà này hay có nhu cầu tham quan hoặc có nhu cầu mua căn nhà này thì xin để lại comment ở phía bên dưới. Đồng thời nhớ like và đăng ký kênh, đặc biệt là mở chiếc chuông để nhận được những clip mới nhất từ kênh bất động sản Nam Phong. À, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những clip tiếp theo. Chúc anh chị luôn luôn có những kỳ nghỉ cũng như ngày làm việc vui vẻ. Rồi xin chào anh chị.